Địa ốc Firestar xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn Trong video lần này, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý cô chú, anh chị và các bạn một số sản phẩm nhà đất nổi bật trong tháng 10 năm 2022 Sản phẩm hai khách sạn khu quy hoạch Hoàng Văn Thụ phường 8 thành phố Đà Lạt, giá 30 tỷ đồng 2 căn, diện tích 120 m2, kết cấu bao gồm một trệt 3 lầu, một áp mái, 20 phòng khép kín, một buồng phòng, một phòng lễ tân, có sảnh lớn, sân rộng, có gara ô tô, thang máy, cầu thang bộ gỗ, hệ thống wifi, báo cháy, wifi, phun nội thất. Sổ xây dựng riêng, hai sổ, đường nhựa ô tô, hướng Tây Bắc, cách chợ Đà Lạt 1 km, cách đường Hoàng Văn Thụ 80 m, gần trung tâm hành chính tỉnh, nhà thờ Chánh tòa, cây xăng, trường học, tòa án, nằm trong khu vực dân cư an ninh cao, đông đúc, đầy đủ tiện ích, thích hợp để đầu tư, kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Sản phẩm đất mặt tiền Nguyễn Trung Trực phường 4 thành phố Đà Lạt giá 6,5 tỷ đồng, diện tích 110 m2, sổ xây dựng riêng, đường ô tô né nhau và hẻm 2 m có quy hoạch đất ba mặt tiền đường hướng đông cách chợ Đà Lạt 3,5 km, cách trục đường chính Nguyễn Trung Trực 250m, gần dinh Bảo Đại, cây xăng. Nằm trong khu vực dân cư đông đúc, đầy đủ tiện ích, thế đất tựa núi, thích hợp để định cư. Sản phẩm nhà đa phú phường 7 thành phố Đà Lạt giá 1 tỷ 150 triệu đồng, diện tích 65m2, kết cấu một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, một phòng khách, một phòng bếp, đường ô tô 3,5m, hướng Tây Bắc, cách chợ Đà Lạt 9 km, cách đường Ancoret 1,2 km. Nằm trong khu vực dân cư hiện hữu, đầy đủ tiện ích, thích hợp để định cư, đầu tư. Sản phẩm đất Ngô Gia Tự phường 12 thành phố Đà Lạt giá 6 tỷ 025 triệu đồng, diện tích 241 m2, sổ xây dựng riêng, đường ô tô hướng Tây Bắc, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 8 km, cách đường Ngô Gia Tự 150 m, nằm trong khu vực dân cư đông đúc, đất đai bằng phẳng, thích hợp đầu tư định cư, kinh doanh. Địa ốc Firestar xin cảm ơn quý cô chú và anh chị đã quan tâm và theo dõi video của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin của sản phẩm xuất hiện trong video, vui lòng liên hệ hotline 0937 055 333. Xin chân thành cảm ơn.